222 Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh youtube của xe hơi Suki Mình là Hiệp đến từ Suki Phổ Quang Hôm nay mình sẽ có một cái chia sẻ rất là đặc biệt Đó là dòng xe Suki Ertiga này Được hỗ trợ giá hơn cả đối với những dòng xe được hỗ trợ giá 50% thuế trước bạ Nhưng trước tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về dòng xe Suki Ertiga này Mời các bạn Chúng ta sẽ đi à, xung quanh à, xe xúc dĩa tay ga ha để cho tất cả các bạn được à, xem ha Về phần đầu xe, Suzuki Ertiga được thiết kế với cụm lưới tản nhiệt phía trước được mạ chrome sáng bóng tạo cảm giác sang trọng cùng với logo của Suzuki được mạ chrome tạo cảm giác cực kỳ sang trọng cho xe kèm theo đó là cụm đèn pha à, halogen à, kết hợp với bộ projector cho ánh sáng tốt hơn dưới đây thì đây là đèn sương mù à, cũng là halogen nhưng à, tạo một cái hốc gió lớn màu đen tạo cảm giác cho xe khỏe khoắn hơn ở phần đầu xe những à, đường gờ trên à, nắp capo tạo cảm giác cứng cáp xe hơn cho mình Suzuki Ertiga được trang bị động cơ 1.5 cho công suất là 103 mã lực và mô men xoắn là 138 với khoảng sáng ngầm xe là 180 cm à, và bình xăng là 45 lít à, Suzuki Ertiga à, thì phần thân xe à, có những đường gân dập nổi tạo cảm giác khí đông học và khỏe khoắn hơn cho xe của mình thì à, với à, gương chiếu hậu được chỉnh điện gặp điện gặp điện kết hợp với đèn rẽ ở ờ, đèn báo rẽ ở trên gương chiếu hậu luôn tạo cảm giác cho xe đẹp hơn tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng tạo cảm giác sang trọng kèm theo nút tích hợp mở cửa và khóa cửa về phần mâm xe thì là mâm là 15 inch với kích thước lớp là 185 trên 65 R15 và là của Dunlop đây là hệ thống khóa báo trọng. phần đuôi xe của Suzuki Ertiga với cụm đèn giải có một giải đèn led kèm theo đó là tích hợp camera lùi và cảm biến lùi đèn phản quang Suzuki Ertiga thì có đèn hệ thống đèn phanh trên cao giúp cho xe, xe à, khi phanh à, tạo cảm giác an toàn cho xe ở ngoài sau hơn và đó là mức với mức tiêu hao nhiên liệu đối với à, trong à, đô thị thì khoảng 8 lít và đường à, ngoài đô thị thì khoảng 4 lít 7 và kết hợp là 5 lít 9 logo Suki được mạ chrome sáng bóng với kích thước khoang hành lý lên tới khoảng 200 lít nếu mà chúng ta à, ngồi luôn hàng à, ghế thứ ba này và nếu mà chúng ta gặp hẳn luôn hàng ghế thứ ba này theo cái tỷ lệ là 50 50 thì chúng ta sẽ có cái khoang hành lý 500 lít ở đây thì chúng ta có thể sẵn một cái khoang hành lý lớn luôn ha cửa xe thì được mở lên tới 67 độ thì cho cái à, cảm giác ra vào xe tạo cảm giác mà nó sẽ thoải mái hơn dễ dàng hơn thì cái điều mà ấn tượng mà đặt vào mắt hiệp đầu tiên đó là cái cái ốp giả gỗ này nè các bạn rất là đẹp đó, nó, nó chạy dọc theo à, xe luôn và ở trên vô lăng nữa tạo cảm giác rất là sang trọng màn hình 10 inch điều hòa tự động những cái à, kết nối à, USB cũng như là một cái điều mà Hiệp thích ở đây nữa nè là cái à, để chai nước suối á à, nó sẽ à, làm lạnh ở đây cho mình ở đây thì có những cái à, nút nhấn hạ lên hạ gương đây một trong những cái điều mà hiệp thích đây là mình có thể điều khiển gương bằng cái à, cái đấm xoay này nó rất là à, thao tác nó rất là nhanh và nó nó, nó dễ dàng đây là nút gặp gương ha gặp gương chiếu hậu lại ở phía sau đó thì cái ấn tượng hơn nữa là cái khoang sau rất là rộng ghế nỉ thì rất là mềm êm cái bệ tì tay hàng ghế thứ hai cổng kết nối USB đây cái hộc đựng đồ rất là nhiều ở trên xe giúp cho cái xe mình thì à, nó trở nên nó à, tiện dụng hơn Như Hiệp đã nói à, với tất cả các bạn ngay từ đầu clip thì Suki Ertiga thì đang hỗ trợ giá lên tới 40 phần 40 triệu thì đâu đó là 80% thuế trước bạ. Thì hiện tại à, Suki Ertiga số sàn giá là 499 triệu, lăn bánh luôn là 542 triệu. À, Suki Ertiga Limited à, 2020 à, giá là 555 triệu, lăn bánh luôn là 604 triệu và phiên bản Suzuki Ertiga Sport giá là 559 triệu, lăn bánh luôn. À, hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh này là 609 triệu. Với mức giá rất là ấn tượng à, này thì à, ba phiên bản Suzuki Ertiga à, đang là dòng xe 7 chỗ à, được à, rất nhiều khách hàng quan tâm và mua xe. Sau khi chúng ta đã đi sơ lược về à, xem xe sơ lược về dòng xe Suzuki Ertiga này thì về mức giá là được hỗ trợ 40 à, triệu đồng thì giống như là đã được hỗ trợ 80% thuế trước bạ. Thì các bạn còn chờ gì nữa, chân chờ gì nữa, mua xe ngay đi. Mua xe của Hiệp Suzuki thì quên đi về giá và lái đi về nhà thôi. Nếu các bạn à, thấy video này hay thì hãy like và subscribe và nếu các bạn muốn đến xem xe, lái thử xe thì hãy đến số 2 Suzuki Phổ Quang để gặp trực tiếp Hiệp hoặc là gọi vào số hotline 0909 623 338. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.